nào cũng mùa này trồng vụ thứ tư rồi các bạn, một trong những khâu chăm để chăm sóc dưa kim hoàng hậu cho tốt thì chúng ta phải làm những bước như là cắm dàn này, cắm dàn này, rồi bịt bóng như thế nào này rồi uh, bấm ngọn và uh, chúng ta trồng cái khoảng cách luống mặt luống là bao nhiêu giữa cây và cây bao nhiêu thì chúng tôi đã có một cái clip để hướng dẫn bà con về uh, trồng dưa kim hoàng hậu giai đoạn đầu rồi thế và tiếp theo cái phần chăm sóc thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con về những lúc uh, như là tôi và lê hùng thì sau đây chúng ta đến với chủ ruộng là phạm ngọc vấn vâng thưa ông là để cho bà con được rõ hơn bởi vì gần đây chúng tôi phải trả lời rất nhiều những câu hỏi là uh, trồng khoảng cách mặt luống là bao nhiêu giữa cây và cây bao nhiêu hàng với hàng bao nhiêu và bắt dàn như thế nào bấm ngọn ở giai đoạn nào thì sau đây chúng ta đến với chủ vườn chủ ruộng phạm ngọc phấn để uh, được chủ ruộng uh, hướng dẫn bà con chào các bạn như lần trước tôi đã chia sẻ về dưa lê kim hoàng hậu trồng ngoài trời không phủ túi bóng hôm nay tôi chia sẻ lại cùng các bạn dưa lê kim hoàng hậu phủ túi bóng là chúng ta mua túi bóng là một mét tư phủ hết trên mặt luống mà trên mặt luống là luống chúng ta làm là rộng trên mặt luống là một mét trên mặt luống là một mét Đấy. và chúng chúng ta trồng hàng khách hàng hàng khách hàng đây là 60 65 phân Đấy, hàng khách hàng 60 65 phân này 60 đến 65 cây cách cây là 40 phân 40 phân đây các bạn đấy cây cái cây là 40 phân quay gần rồi. và khi cây dưa lê nó đã lên tốt như thế này rồi thì chúng ta phải bấm cái ánh gốc bước đầu tiên là bấm ánh gốc bấm hết đốt lá cuối cùng là chúng ta bấm ánh gốc thì chúng ta bấm là bấm là sau xa cái thân nó ra đấy xa cái thân ra bấm thế này vì nếu chúng ta bấm sát vào đây mà gặp vào trời mưa thì cái đoạn thì cái đoạn này nó nó sẽ thối thối thì ảnh hưởng đến thân nên chúng ta phải bấm cách độ ba ba bốn phân ra đấy. tiếp tục bên này cắt chậm chưa chậm đây là chúng ta đã hoàn Sao? thành cắt ánh gốc cắt thêm một vài cây nữa cho các bạn này thịt vào thịt quay gần quay gần mà đúng cắt chậm được chậm được thưa các bạn chúng ta cắt những ánh đực này đi rồi để chúng ta cắt sớm thế này để cho thân nó mập khoảng cách cái thân nó ra xa xa một chút sau gặp cắt vào sát thân quá mà gặp trời mưa thì nó sẽ thối ảnh hưởng đến thân chú vạch cái lá đã cho rõ ràng quay gần xuống vâng thưa bà con ở trên cây thì nó có nhiều ánh thì những ánh đực thì chúng ta bỏ đi đấy ví dụ như là cây như này cây như này không phân biệt đi ạ đấy ví dụ như thế này là chúng ta cắt các ánh gốc rồi đi ánh này là ánh đực này đấy hai ánh được hai bên thì chúng ta cắt còn cái ánh cái này thì chúng ta để và chúng ta để đến thời điểm nào thì uh, thưa ông phấn ông, ông chia sẻ tiếp cho bà con đi ạ chúng ta cứ cắt xong cái này là để đến một thời gian là năm bảy ngày sau buộc lên tầng bột rồi từ lá thứ đốt thứ bảy thứ 8 trở lên nó sẽ có ánh hoa cái vâng. thì là chúng ta sẽ bớt lại hai cái ánh đấy để chúng ta lấy quả tức là khi mà chúng ta cắt như thế này chúng ta cắt những cái ánh đực đấy đi này đấy đây chúng ta phải cắt dơ ừ, lên ạ cắt cắt đây như chúng ta cắt xa xa đây chị cắt xa bớt lại một cái lá đấy là sau đó vẫn ra vâng. à, đấy khi cắt đấy, thì chúng rồi. ta cắt hết cái đốt lá cuối cùng tức là trước trước cái lá cuối cùng à. đấy trong từ thân ra nhé từ thân ra như này thì có cái lá cuối cùng của nó đây từ thân đây thì có lá cuối cùng đây thì chúng ta cắt trước cái này và chúng ta cắt xa ra khoảng 2 3 cm. Ví dụ đây tôi có thể cắt thêm cái này nhé. Đây cái lá cuối cùng của cái đốt đực đây. Thì chúng ta không cắt sát vào đây. Nếu chúng ta cắt sát vào đây thì nó sẽ bị uh, mưa ờ, thì ờ, nó sẽ bị mưa nhiều nó sẽ bị thối thân. Cho nên là chúng ta phải cắt xa khoảng 2 3 cm như này. Đây, như này tôi cắt này. Đấy, cắt xa như này. Thế thì sau khi đã cắt những ánh đực rồi càng đánh cái thì ánh cái nó lên nó lên thì chúng ta sẽ ghim vào dàn này thì chúng ta chúng ta sẽ ghim ở cái dàn con thưa ông buộc dàn đi ạ và ông ờ, nhân đây thì ông nói luôn về kỹ, thuật buộc dàn ạ Đấy, kỹ thuật buộc dàn thì chúng ta buộc cái dàn bột này là cách cây dưa lên là khoảng 35 phân 35 phân các bạn ạ để chúng ta treo quả về sau là nó không bị sạt xuống đất vâng. không bị sạt xuống dưới từ bóng tức là từ luống này từ mặt luống lên đến cái phần buộc này là chúng ta 35 40 phân 35 40 phân Đấy. thì khi mà chúng ta treo dưa vào đây thì nó không bị sắt vào luống thì nó không bị thối và nếu mà dưa quả mà nó nó nó sát vào mặt luống thì quả nó chín không đều đấy chúng đi tiếp đi tiếp đi tiếp xuống đây dùng và cái kỹ thuật mà cắm giàn này thì chúng ta chỉ cần bắt chéo hai giàn hai hai cái cây như này Đấy. Vân nói đi các bạn lưu ý là tại sao chúng tôi phải làm cái dàn này làm cái dàn này là để chúng tôi treo quả dưa lên xong rồi quả dưa nó áp xuống dưới mặt ni lông thì sẽ một bên trắng và một bên vàng mẫu mã không đẹp và chất lượng quả nó không được ừ, ngon còn thì chúng ta khoảng làm dàn thì cứ cắm một trụ 4 có đến một trụ đôi vì cắm thế này thì khoảng cách ở trên nó sẽ được ừ, đều hơn là chúng ta cắm hoàn toàn trụ 4 giữa các trụ với nhau thì um, khoảng cách giữa các trụ với nhau là giữa trụ dàn 4 và dàn đôi đây để khoảng cách chúng ta trụ cách trụ với nhau là 90 phân trụ cách ờ, giữa trụ dàn 4 và dàn đôi là cách nhau 40 phân các bạn nhé Hả? và 90 phân 90 phân à. 90 phân một mét. Dạ, còn này là được là 90 phân. Đấy. Và chúng ta nên chọn những cái cái cọc mà cọc lứa này thì ờ, nó cũng tương đối là chắc. ca thứ 8 thì thì các bạn uh, bắt đầu lúc này là chúng ta lấy quả và chúng ta tất cả những phần ánh mà ra ở dưới lá thứ 8 từ lá thứ 1 đến lá thứ 8 các bạn cứ đến từ lá gốc lá thứ 1 cho đến lá thứ 8 thì những cái ánh đó chúng ta phải cắt bỏ thì ở đây chúng tôi đã có những cái clip làm về cái hướng dẫn cắt ánh rồi các bạn có vẻ chưa rõ thì chúng ta về xem lại và từ ánh thứ 8 trở đi thì chúng ta mới lấy quả chúng ta chọn lựa những ánh nào mà to mập khỏe thì chúng ta để lại và chúng ta sẽ lựa quả ở trong cái ánh từ ánh 8 đến ánh thứ 10 ví dụ như là trong ba ánh đó mà ba ánh đều có quả nhưng mà cái quả nào nó đẹp nó mập và nó xanh màu lõm chuối thì chúng ta lấy còn những quả nào mà nó màu uh, xanh xanh xám thì sau này những quả đấy nó sẽ bị cằn nó phát triển chậm cho nên chúng ta sẽ không lấy vào những cái chúng ta bỏ những cái quả đó và phần hướng dẫn bắc giàn cũng như là bấm bánh thì đã xong và sau đây chúng ta chuyển sang phần là hướng dẫn tưới dưa tưới phân silic tân phát bắc giang cho dưa kim hoàng hậu tại thời điểm này vâng sau đây thì mời bà con chúng ta đến với quy trình à, tưới phân silic tân phát bắc giang cho dưa kim hoàng hậu tại thời điểm này thì tại thời điểm này thì dưa vẫn còn nhỏ cho nên là chúng ta dùng một túi 300 g này chúng ta pha với tỷ lệ là từ 100 cho đến 200 lít nước để tưới cho diện tích một xào là 300 tương đương với 360 mét vuông à, và sau đây thì à, ờ, ông cách để pha điện ở đây chúng tôi ờ, vì dưa còn rất nhỏ cho nên chúng tôi hướng dẫn là một túi này pha với 200 lít pha với 200 lít nước để tưới cho một xào 360 mét vuông và 200 lít nước thì nó tương đương là với uh, ừ. chục cánh này à? Mỗi đúng rồi này 20... 10 cánh 10 cánh thì chúng ta sẽ múc là đi 10 chúng ta múc thế vào 20k đấy 20k để chia đều cho 10 cánh và mỗi cánh là pha với mười gáo các bạn ạ khuấy đều có thể ngâm không thế nó cao một tí vâng chúng ta cũng có thể ngâm phân từ trước để cho ừ, nó à, cao ngâm nó nhanh tan hơn nếu ngâm thì nhanh tan hơn ừ. còn nếu mà không ngâm thì các bạn khi mà ra ruộng cái là các bạn cho phân luôn luôn sau đó thì chúng ta uh, làm những cái thủ tục những ừ, công việc khác thì một lúc chúng ta quay lại thì phân sẽ tan hơn và đây là mỗi một gánh thì chúng ta cho một ca các bạn Đấy. một gánh là một ca chúng ta chia làm đôi sau đó chúng ta múc nước và để chúng ta tưới cho dưa dưa ở đoạn này thì yêu cầu pha với một túi với một túi phân silic này mà nếu như bà con pha với tỷ lệ là 20 lít nước để phun cho cái dưa này thì nó sẽ bị săn lá bởi vì ở lông độ đặc quá thì phải pha thật loãng thì dưa nó sẽ không phát triển được chính vì vậy mà chúng ta có thể pha một túi này từ 100 cho đến 200 lít nước trong giai đoạn này trong giai đoạn này 100 đến 100 lít nước ta tưới này thì nước nó sẽ một phần nó chảy vào hố thì cái ờ, cái đục lỗ như này nhưng một phần thì nó sẽ chảy ờ, bóng nó sẽ chảy xuống dưới thì bà con chúng ta cũng không sợ là phân sẽ trôi đi đâu nhé bởi vì là nó chảy xuống rãnh này thì tới đây là dưa nó sẽ dễ của nó ăn rất mạnh nó sẽ lan ra phần ngoài này cho nên nó sẽ ăn hết cái phần đó nó ừ, ăn hết phần dinh dưỡng này chúng ta không sợ là, là bị mất phân thế và khi mà chúng ta tưới này. khi mà chúng ta tưới mà phân nó vào lá thì chúng ta có thể là bởi vì cây dưa nó còn nhỏ thì chúng ta có thể tưới trắng lại bằng nước lã cho ăn xong rồi cứ tráng cho được rồi thưa các bạn chúng ta mà tưới phân silic hoặc tưới đạm buổi sáng thì chúng ta phải tưới rửa lá còn nếu mà tưới buổi chiều thì không cần phải tưới rửa lá tức là sau khi mà chúng ta tưới phân silic hiện nay thời gian lúc này đang là buổi sáng thì sau khi mà tưới phân xịt xong thì chúng ta sẽ phải tưới rửa lá như thế này Đấy. để con được nhưng với dưa bé này thì chúng ta phải tưới rửa lá còn khi mà dưa nó lên lên đến tầm 8 lá rồi thì chúng ta không phải tưới nữa Đấy. và cái quy trình tưới phân xịt và rửa lá thì đã xong và có mấy cái lưu ý với các bạn là sau đây thì các bạn sẽ hỏi là vào khoảng thời gian nào thì chúng ta lại tưới tiếp phân xịt vâng thưa phần ông có thể phổ biến cho bà con ạ chúng ta với phần silic đã cái này gọi là đã xong phần ừ, đợt 1 còn đợt 2 bao giờ quả bằng quả trứng thì lúc đấy chúng ta lại tưới hoặc bơm tùy theo ừ, thời tiết thời tiết đẹp thì chúng ta ừ, phun vào toàn thân toàn cây lá và gốc còn nếu mà thời tiết mà hay mưa hay nắng bất thường thì chúng ta lên tưới vào gốc trong quá trình trồng thì có những lưu ý gì ạ cũng có thể chia sẻ bà con ạ dưa lê này nó cũng dễ mà làm gì có cái gì mà vâng. <laughs> lưu ý lắm vâng. à, đối với dưa kim hoàng hậu thì trồng nó cũng quy trình trồng cũng rất dễ và tới đây thì chúng tôi sẽ khoảng độ 20 à, ngày nữa thì trân trọng mời các bạn đến à, thăm và ăn thử à, dưa kim hoàng hậu tại ruộng của nhà ông phạm ngọc phấn ở phố phường khu phố Hòa Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và trân trọng mời các bạn đến để xem bộ thu hoạch dưa kim hoàng ngậu bội thu chất lượng quả ngon ngọt như nào và công ty à, sẵn sàng tài trợ mua à, cho các bạn ăn thoải mái <laughs> nhưng mà không được mang về chỉ được ăn <laughs> đại ruộng các bạn nhé <laughs> để chúng ta cảm nhận được cái dưa kim hoàng hậu dùng phân bón Sinic Tân Bắc Bắc Giang có kết quả à, năng suất chất lượng cao như thế nào và đến đây thì um, à, tôi được cũng đã hết và à, mọi những cái à, tư vấn về dư kim hoàng hậu thì các bạn có thể à, liên hệ với ông Phạm Ngọc Phấn với số điện thoại Số điện thoại của tôi là 0977 434 569. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của ông Phạm Ngọc Phấn ở đây. À, còn mọi thắc mắc thì các bạn liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân. Số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 09